Vậy, điều gì làm nên tên tuổi của Bính Dần? Xin mời quý tín chủ tuổi Bính Dần cùng theo dõi luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan về tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Người xưa có dạy rằng, cuộc đời mỗi người là chuỗi ngày tiếp nối nhau trong khổ ải trần gian. Chỉ có những người có phúc dày thì mới có đủ mạnh mẽ để đi qua mọi sóng gió và đạt được nhiều điều hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng, xét theo quan điểm tự vi số mệnh thì thấy, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà mỗi con giáp sẽ được các tinh chiếu mệnh và được may mắn thành công. Và theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi bính dần, sinh năm 1986, dù sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khó, khổ cực, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc. Những tưởng buông xuôi trước số phận nhục nhã, cả đời bi thương. Nhưng vì kiên nhẫn đợi được thời thế, nên từ năm 2023 đến năm 2025, từ lúc tuổi bính dần đón nhận thiên mệnh, đổi vận sang giàu, Chỉ cần chuẩn bị trước được ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại sống sung túc trăm bề, hưởng phúc lộc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy vận trình cuộc đời của tuổi bính dần, sinh năm 1986, về sự nghiệp, công danh, tiền bạc và sức khỏe, tình duyên gia đạo, cụ thể sẽ ra sao? Diễn biến từ năm 2023 cho đến năm 2025 cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Mời quý tín chủ chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Cuộc đời tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, đổi mệnh nhờ phúc đức, từ năm 2023 đến năm 2025, tiền bạc ùn ùn cáo tới, giàu có nhất thiên hạ. Quý vị thân mến, tuổi Bính Dần trời sinh được Phật bản mệnh là hư không tạng Bồ Tát hộ mệnh, Bính Dần mang mệnh hỏa, đại diện cho những người quyền lực, mạnh dạn, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Theo tử vi chọn đời tuổi bính dần, người tuổi hổ mệnh có phúc tinh, có người che chở nên gặp giữ hóa lành. Họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm, dám nghĩ dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự luận vận mệnh tính cách tuổi bính dần theo thiên can và địa chi. Bính dần thiên can là bính, có sao thiên đồng là một phúc tinh, cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, góp phần âm đức, phúc đức hiện đời. Đây cũng là sao phù hợp với các công việc có tính cách lưu động, di chuyển nhiều. Bính dần 1986 có địa chi được gọi là Sơn Lâm Chi Hổ, tức là hổ ở trong rừng. Nên số sinh ra để làm con hổ đầu đàn, lãnh đạo muôn thú của rừng xanh. Nếu bạn đã từng xem bộ phim kinh điển La Hiền Kinh, thì bạn sẽ biết được để được lên làm vua, đúng như theo mệnh sẽ không bao giờ là một điều dễ dàng. Vậy nên cuộc sống của tuổi Bính Dần chưa bao giờ là cuộc sống dễ dàng cả, nhưng Bính Dần cũng không bao giờ chịu thủ thường, khuất phục. Họ luôn vận dụng tài trí, sự nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề tốt và tài năng tiềm ẩn của mình để trở thành người đứng đầu thành công. Trong cuộc đời họ cũng có những thất bại nhất định, nhưng đấy là điều cần thiết để tạo được một Bính Dần tài giỏi, thành công, viên mãn, rực rỡ và thăng hoa luận vận mệnh tính cách của tuổi bính dần theo ngũ hành. Tuổi bính dần xét theo ngũ hành mệnh hỏa, gọi là lư trung hỏa, trời sinh tuổi này thông minh, lĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ. Nên thời cấp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng đang đổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic và khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Có điều người này có tham vọng rất lớn, chí hướng cao xa, tính tình lại có phần kiêu ngạo và cô độc, thích nghe những lời khen ngợi, tán thưởng. Nên cẩn trọng khi kết bạn, đừng vội tin những lời khen thưởng từ người khác mà bị dụ dỗ, mua chuộc hoặc lừa gạt bính dần nhé. Tuổi bính dần mệnh hỏa, rất tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi bính dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận với người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Tuổi bính dần nhìn vẻ bề ngoài thì mạnh mẽ, cứng cát, nhưng trong nội tâm, họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối và lợi dụng ai. Giữa đám đông, người tuổi bính dần năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan yêu đời không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi bính dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa nhà để khám phá, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan, yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Những người này khá hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí và không có kế hoạch. Bởi vậy tuổi bính dần nhiều lần gặp phải cảnh túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi bính dần có cá tính mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi bính dần còn rất thông minh, tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho chính mình. Họ thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao phụ nữ tuổi bính dần có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi bính dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm, tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc ỷ lại vào ai. Đây là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù làm thế nào cũng không từ bỏ phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm được mới thôi. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi bính dần đó là đa nghi, không tin tưởng người khác. Điều mà những người tuổi bính dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân. Họ sẽ xúc động, cũng sẽ nổi giận với nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận qua đi, hậu quả nó để lại không thể lường trước được. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc tuổi bính dần chán nản, buồn phiền. Ngoài ra, Bính Dần cũng nên học cách tự chăm sóc bản thân, chú ý nhiều hơn tới các vấn đề về sức khỏe. Nếu ốm đau bệnh tật đừng cố chịu đựng một mình, mà phải ngay lập tức đi khám chữa kịp thời, chớ để lỡ thời cơ chữa bệnh tốt nhất. Và sau đây là phần luận giải tử vi chọn đời cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi chọn đời tuổi Bính Dần về mặt sự nghiệp. Bính Dần là một người thông minh, sáng tạo, có mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình bởi vậy những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác và đúng thời cơ. Tuổi Bính Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhờ vào tài năng lãnh đạo, tổ chức của mình mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng và yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Người khác sẽ thấy những người tuổi bính dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, tuổi bính dần cũng có lúc mệt mỏi và áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên để phát triển bản thân. Đối với tuổi bính dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể, Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Xem tử vi tuổi bính dần thường xuyên, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một điều quan trọng nữa mà tuổi bính dần cần quan tâm, đó là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp người bính dần học rất nhanh, bản tính chóng chán cộng với khao khát thử thách khiến họ đổi nhiều nghề hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm bính dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách của người tuổi bính dần sinh năm 1986 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học. Bính dần là người không chỉ rộng lượng hào phóng, con giáp này còn thể hiện tố chất lãnh đạo mạnh mẽ nhất so với các tuổi dần còn lại. Họ thích làm ông chủ và có thể là một người ông chủ tốt, trung thực và công bằng với tất cả mọi người, hết sức tôn trọng chữ tín. Bính dần nếu làm việc văn phòng sẽ là những nhân viên lao động miệt mài và có nghị lực, hào phóng và tài năng, không chịu được sự lười biếng. Đây khi họ còn tỏ ra khắt khe và thiếu thông cảm với những người không làm được của họ. Với sự nghiệp và công việc, họ luôn tràn đầy nhiệt huyết, thích khai phá những điều mới lạ và cũng luôn có tinh thần đổi mới. Khả năng lãnh đạo của họ cũng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, Ý thức độc lập mạnh mẽ của họ thường khiến cho cấp trên cảm thấy đau đầu, vì lo lắng khó hiểu, sẽ khó có thể kiểm soát và quản thúc được họ. Khi làm việc, người tuổi bính dần mệnh hỏa thường không có chừng mực hay vội vàng, đôi khi thích theo đuổi sự hào nhoáng, giả tạo bên ngoài. Nếu biết kiềm chế hơn và cẩn trọng trong công việc, thành công sẽ đến với họ nhanh chóng. Tuổi bính dần rất tập trung, hăng say làm việc, quên cả mệt mỏi. Tuy nhiên vì sức mạnh của hỏa tuy bốc cao, nhưng thiếu tính ổn định, nếu gặp các công việc mang tính chất tiên phong đi đầu hoặc công việc có tính chất chiến lược ngắn hạn, sẽ phù hợp hơn. Tuổi bính dần phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn, viết văn, giáo viên, kinh doanh thời trang, lâm nghiệp. Lĩnh vực được xem là thế mạnh đó là kinh doanh ga, chất đốt, sửa chữa máy cơ khí, điện tử, nấu ăn cũng rất thành công. Bên cạnh đó, những người này có số may mắn có nhiều tài lộc được quý nhân phù trợ, do đó họ sẽ khá thành công trong công việc và cuộc sống. Tử vi chọn đời tuổi Bính Dần về mặt tài lộc. Những người tuổi Bính Dần có khả năng làm giàu rất cao bởi vì họ có năng lực và dũng cảm. Họ luôn lạc quan và vui tư yêu đời. Khi có tiền họ rất rộng rãi chi tiêu cho bạn bè và người thân, vì thế mà tuy thu nhập không tồi, nhưng tiền bạc tích lũy cũng chẳng được là bao. Họ vui vẻ vì được làm điều mình thích, tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi, nhưng khi còn trẻ họ cũng gặp rất nhiều thất bại. Do chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, các sản phẩm tài chính được mua và các vấn đề đầu tư mà họ thực hiện có thể đảo lộn, gây ra những thiệt hại kinh tế không đáng có cho bản thân. Bính dần có thể nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn về tài chính, tuy có thể không giàu lắm, nhưng họ thường được đảm bảo về mặt tài chính trong suốt cuộc đời. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, họ đã tích lũy được rất nhiều bài học từ thất bại và họ cũng có rất nhiều người bạn để góp ý. Vì vậy, về con đường kiếm tiền sẽ ổn hơn, khả năng giàu lên trong một sớm một chiều cũng rất lớn. Tử Vi chọn đời tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, thì phương diện tài lộc khá tốt, lúc còn trẻ khó khăn, nhưng vì chăm chỉ nên vẫn đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên từ năm 2023 trở đi, thì vấn đề tiền tài mới có cơ hội phát triển và đi lên mạnh mẽ, càng cao càng gặp nhiều cơ may, nên tài lộc vượng phát, có nhiều mối làm ăn thu lời lớn. Theo đó, trong 3 năm sắp tới, những người tuổi bính dần sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ khi bước vào thời gian này. Vận khí của bạn có thể bất ngờ, vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập ngày càng vững vàng và ổn định và góp phần dư giả hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, những người tuổi bính dần có số may mắn, có nhiều tài lộc, được quý nhân phù trợ, do đó họ sẽ khá thành công trong công việc và cuộc sống. Từ năm 2023 tới năm 2025, nếu có cơ hội thay đổi công việc, hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn. Vậy thì hãy nắm chắc cơ hội, đôi khi thời cơ đến khá bất ngờ, hãy lạc quan và mạnh dạn hơn. Ngay cả khi bạn không dám chấp nhận rủi ro, lo ngại bước ngoặt trong vận mệnh của mình có thể sẽ không suôn sẻ, thì bạn vẫn có thể cố gắng thử thách bản thân và làm việc chăm chỉ để thoát khỏi vòng kìm kẹp của vận đen trong những năm trước đó. Đặc biệt, cơ hội đầu tư tốt sẽ tới với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, giúp bản mệnh có thể gặt hái được thành tựu vang danh, tiếng lành đồn xa. Qua đó uy tín của Bính Dần ngày càng được củng cố, khách hàng kéo đến nườm nượp. Tất nhiên, sẽ kéo theo lợi nhuận tăng vọt. Nếu bạn biết cách áp dụng phương pháp quản lý tài chính phù hợp, hoàn toàn có thể lật ngược tình thế và được thần tài đồng hành trong 3 năm tới. Tuy nhiên, Bính Dần cũng cần lưu ý, khi đã tích lũy được cuộc cải rồi, bạn sẽ phải sắp xếp tiền bạc hợp lý. Bạn nên tiết kiệm một phần, đầu tư một phần vào việc quản lý tài chính và sử dụng một phần cho các chi tiêu hàng ngày. Chi tiêu không nên quá nhiều, nhất là những thứ hào nhoáng, xa xỉ, để tránh lãng phí nhé. Tử vi chọn đời tuổi bính dần, về mặt tình duyên, gia đạo. Người tuổi bính dần cũng có cuộc sống rất tình cảm và có những mong muốn cử chỉ công khai với người mình yêu. Nhưng đối với những điều này, người tuổi bính dần cũng kèm theo những mong muốn chiếm hữu một ai đó khi đang tìm hiểu, Nhu cầu độc lập ở nam và nữ giới tuổi bính dần là như nhau, tuy vậy bản chất hào phóng, đàng hoàng và dâng hiến của tuổi bính dần sẽ khiến bạn đời hiểu rằng họ là những con người hết sức đặc biệt. Tuổi bính dần nói, một khi đã cam kết gắn bó rồi, tuổi bính dần có xu hướng muốn chỉ huy hoặc dẫn dắt bạn đời. Điều này xuất phát từ bản năng muốn làm người che chở của họ. Bù lại họ có thể sẽ mang lại hàng ngàn điều tốt đẹp cho quan hệ vợ chồng, chẳng hạn như sự tin tưởng, niềm đam mê, tính tự nhiên và sự lịch thiệp. Tuy nhiên, tuổi bính dần lại rất dễ nổi nóng và khó kiềm chế được cảm xúc, suy nghĩ hành động của mình. Bởi vậy trong gia đình đôi lúc diễn ra mâu thuẫn với anh em, họ hàng. Họ là những người thẳng thắn bộc trực, có sao nói vậy, không biết định bợ lấy lòng mọi người, chuyện qua rồi cũng nhanh cho vào dĩ vãng. Con giáp này cần quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu nửa kia nhiều hơn, để cuộc sống gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc quý vị nhé. Nhìn chung tuổi bính dần có phần gia đạo tương đối êm ấm, nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi. Nên cuộc sống gia đình của Bính Dần càng về sau thì càng đầy đủ và hạnh phúc, vẹn toàn, về già được thảnh thơi, an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Tử vi chọn đời tuổi Bính Dần về mặt sức khỏe. Tử vi chọn đời dự báo, người tuổi Bính Dần cần chú ý cân bằng giữa sức khỏe và công việc. Họ tham công tiếc việc vì vậy thường cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, để rồi gục ngã vì kiệt sức, Họ có thể sẽ bình phục nhanh chóng, tuy nhiên cách làm việc thế này về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đồng thời, người tuổi bính dần không nên quan trọng hóa mọi chuyện mà cần học cách điều chỉnh để có hoạt động lâu hơn mà không kiệt sức quá sớm. Mặt khác, người tuổi bính dần đôi khi khó kiềm chế cảm xúc, thường trở nên nóng nảy. Điều này vô tình gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của họ. Vì vậy, người tuổi bính dần cần học cách từ chủ và suy nghĩ đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, Phật hộ mệnh của người tuổi bính dần là hư không tạng Bồ Tát. Nếu con giáp này mang theo bên người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, thì sẽ được hư không tạng Bồ Tát che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì cho vượt qua những lúc bệnh tật và đau ốm. Quý vị thân mến, ngày tháng năm sinh có ảnh hưởng khá lớn tới vận mệnh của con người. Chẳng thế mà con người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiện đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Người tuổi bính dần sinh tháng nào thì tốt, người tuổi bính dần sinh tháng nào thì thời vận hanh thông, công danh rộng mở. Người tuổi bính dần, sinh tháng riêng. Tháng riêng là tiết tân xuân, vạn sự canh tân, long trầu hổ phục, khí thế ngất trời. Người tuổi bính dần sinh tháng riêng, gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người tuổi bính dần sinh vào thời điểm này có cá tính chính trực, lương thiện, có ý chí kiên cường, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng tinh hoa phú quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở. Người tuổi bính dần, sinh tháng 2 âm lịch. Vận mệnh của người tuổi bính dần theo tháng sinh âm lịch trùng và tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, hoặc có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa vừa có đức lại vừa có tài vừa có trí lại vừa có dũng vừa có trung lại vừa có hiếu quả thực không có điều gì có thể khiến người tuổi này lùi bước họ có khả năng trở thành lãnh đạo là tấm gương để mọi người noi theo được kính nể và người người ngưỡng mộ cũng được yêu quý rất nhiều người tuổi bính dần sinh tháng 3 âm lịch tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết thanh minh trời đất giao hòa chịu ơn mưa móc người tuổi bính dần được hưởng lộc đất trời, nên có khí thế sung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoan lộ hanh thông, trăm người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, sau từ tuổi trung niên thì điểm khởi phát không có gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bị kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này, trời sinh thông minh, lĩnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Người tuổi Bính Dần, sinh tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch rơi vào tiết lập hạ, thời tiết nóng bức, song cây cối lại sung xuê tươi tốt. Người tuổi Bính Dần sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng tư âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu giao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải phiền lo. Người tuổi Bính Dần, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, vận mệnh người tuổi Bính Dần sinh tháng này khá tốt. Con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến biết lùi, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế. Bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhớ thế mặt đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp thành công vang dội, phú quý đầy nhà người người ngưỡng vọng. Sinh vào tháng năm âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao mọi chuyện đều dựa vào sức mình. Nhờ có tài năng hơn người có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống. Tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, Người này tính khí góp phần nóng nảy nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Người tuổi Bính Dần, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử trong năm, thời tiết hanh khô, làm gì cũng khó. Cũng chính nhờ thế mà hun đúc cho người tuổi Bính Dần sinh tháng này ý chí hơn người, có dũng khí, có lòng quyết tâm, ít người sánh bằng. Có điều ý chí không thiếu mà tài lực thì lại có ít, vậy nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn, trong công việc thường gặp không nhiều may mắn, luôn bị tác nhân bên ngoài tác động và cản trở. Nhưng, từ trung vận trở đi, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn và có quý nhân giúp đỡ, tạo được thành công nhất định, về già an ổn, sống bình yên sung túc bên con cháu. Người tuổi bính dần, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, rơi vào tiết lập thu, xem vận mệnh của người tuổi bính dần theo tháng sinh, thì tháng này là người có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. Dù có khó khăn tới đâu, vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi bính dần sinh tháng 7 âm lịch, có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ người khác, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng, nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vật trở đi dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có, mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Người tuổi Bính Dần, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời huy hoàng, nên người tuổi Bính Dần sinh thời khắc này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng, phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể ý chí ngất trời. Sao người này phúc lộc tổ tông bạc nhược, nên cả đời phải tự lượng, tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đài cát, công thành danh toại. Người tuổi bính dần, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học giỏi tài sang, trí tuệ uyên bác. Chỉ hiền sinh không gặp thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp. May mắn là cuộc đời cũng không gặp quá nhiều bất chắc, về già được an hưởng tuổi già. Người tuổi bính dần, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm tức là tiết lập đông, vận mệnh người tuổi dần sinh tháng 10 là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã, nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy, thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả. Công sức bỏ ra nhiều, nhưng thành quả hưởng chẳng được bao nhiêu. Người tuổi bính dần, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, sinh ra trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Đây là những người có ý chí phấn đấu vươn lên, họ khá mạnh mẽ, quyết đoán, và tự lập. Trong công việc lẫn sự nghiệp luôn gặp phải những khó khăn, bị người đời ghen ghét. Nhưng với năng lực của bản thân thì họ rất dễ dàng giải quyết được các vấn đề nảy sinh bất ngờ này. Hôn nhân cũng gặp phải nhiều trắc trở, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã. Song, nếu sinh vào giờ tốt thì có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Người tuổi Bính Dần, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp trong năm là Tiết Tiểu Hàn, xét theo vận mệnh của những người tuổi bính dần sinh vào tháng này, cuộc đời có nhiều sóng gió ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình. Cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt, chẳng mấy ai biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết nối bạn bè để vượt vận quý nhân. Nhờ quý nhân giúp đỡ, có thêm cơ hội để thể hiện tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện, có sự nghiệp công danh thăng tiến. và bây giờ là diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 2023 đến năm 2025. Năm Quý Mão 2023 Tuổi Bính Dần là 38 tuổi âm lịch. Đánh giá tử vi năm 2023 tuổi Bính Dần cho thấy, con giáp này có thể yên tâm đón năm Quý Mão bình ổn, ít sóng gió, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi việc chú trọng việc nghiêm túc và quyết tâm thì không có gì phải lo lắng. Về công việc, công việc của đương số có sự mở mang, tuy chưa thật sự đột phá, nhưng vẫn mang tới những tín hiệu tích cực. Mọi việc thành bại chủ yếu do bản thân, ít chịu tác động từ bên ngoài, nên bản mệnh cần có sự nghiêm túc với mục tiêu của mình. Về tiền bạc, tài chính trong năm có thu, có chi, cần có sự cân đối trong chi tiêu để không bị hao hụt quá nhanh. Làm ăn, kinh doanh, chớ tin người thái quá, kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Về tình duyên, gia đạo hài hòa, ít xung đột, các mối quan hệ vẫn duy trì được ở mức kết nối cần thiết, bản mệnh nên chú ý ăn nói và hành sự, tránh khơi mào mâu thuẫn và thị phi. Về sức khỏe Sức khỏe có đôi phần xa sút chủ yếu đến từ làm lụng quá sức hay sinh hoạt không khoa học. Bản mệnh nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh để cơ thể lao lực. Năm Giáp Thìn 2024 Tức Bính dần năm 39 tuổi âm lịch. Có thể nói rằng, Năm 2024 là năm vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Bính Dần. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thì thành công đến ngay trong tầm tay, tình cảm gia đình cũng hài hòa, đầm ấm, vợ chồng quan tâm đến nhau. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, bản mệnh cần hạn chế chi tiêu, kẻo kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu. Về công việc, có nhiều cơ hội để bản mệnh bứt phá trong công việc vào năm nay. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức trong lĩnh vực mới, dù gặp khó khăn thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Về tiền bạc, về cơ bản chuyện hợp tác làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong năm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trên lĩnh vực chi tiêu, luôn để dành một khoản tiết kiệm để đề phòng những yếu tố bất ngờ. Về tình duyên, phương diện này có nhiều khởi sắc, bản mệnh hãy thường xuyên quan tâm tới các thành viên trong gia đình để bầu không khí trong nhà lúc nào cũng hài hòa và đầm ấm. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của Bính Dần khá ổn định trong năm 2024. Có điều khi xuất hành hoặc khi lao động chân tay, bản mệnh cần tập trung chú ý, kẻo vướng tai nạn bất ngờ. Năm Ất Tỵ 2025, tức Bính Dần năm 40 tuổi âm lịch. Năm này, với độ tương hợp trung bình, nhắc nhở tuổi Bính Dần cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn, bỏ công bỏ sức lớn hơn mới mong mưu cầu sự thành công, dù gặp trắc trở hay khó khăn chớ vội bỏ cuộc. Người kiên trì mới xứng đáng có được trái ngọt, công danh viên mãn, sự nghiệp trong năm chỉ ở mức bình ổn, ít có sự mở mang hay đột phá. Về công việc, bản mệnh gặp cục diện hại thái tuế, nên công việc của tuổi bính dần chắc chắn khó tránh khỏi những thử thách trong năm 2025 này. Áp lực, căng thẳng gia tăng, bản mệnh nên biết liệu cơm gắp mắm, không nên tham vọng, để rồi trèo cao ngã đau. Ngoài ra, bạn cũng dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, dễ mắc bẫy của kẻ xấu, bị bán đứng. Tuy nhiên, hãy cứ tự tin vào năng lực cùng những kinh nghiệm của mình, làm mọi thứ một cách cẩn thận và tuần tự, không phải không có cơ hội cho bạn trở mình. Về tài chính Trong năm 2025 này, bản mệnh vẫn kiếm được tiền, có phần dư giả, nhưng vẫn không nên chi tiêu quá thoáng tay. Thu nhập từ công việc chính vẫn được đảm bảo, ổn định. Nhưng, việc kinh doanh đầu tư cần tính toán cẩn thận kẻo thất thoát do mạo hiểm hoặc đam mê đỏ đen. Về tình duyên, phương diện gia đạo không có gì phải quá lo lắng, các mối quan hệ bình hòa, vợ chồng ít tranh cãi trong năm, có thể đón hỷ tín từ con cái. Về sức khỏe, sức khỏe không có gì đáng quan ngại, bản mệnh nên xây dựng và duy trì thói quen tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là luận giải chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, đặc biệt là giai đoạn 2023 đến 2025. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn may mắn, phát tài, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!